chào tất cả mọi người à, Hôm nay Phước Sửu đang có mặt tại dự án Zai River Country One thuộc à, dự án Zai Gai Nhà Bè và hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một sản phẩm rất là hấp dẫn tại dự án này đó là Shop House à, với diện tích của dự án là ngang 7 dài 18 và được thiết kế là một trệt 3 lầu sân thượng và đối với cái dự án này thì quý anh chị à, rất là tiện lợi à, khi là sở hữu à, sản phẩm này quý anh chị có thể là mua để ở nè cho thuê à, quý anh chị chỉ cần ở một tầng hai tầng trên cùng gọi là một cái căn à, duplex à, còn lại 3 tầng tầng trệt và hai tầng mình cho thuê thì mức tổng giá mức cho thuê với căn này thì khoảng trên dưới 100 triệu ạ à. à, để có à, thể sở hữu được cái sản phẩm này thì à, Phước Sửu xin mời mọi người cùng đi vào bên trong để khám phá chi tiết bên trong của cái căn shop house này nhé Rồi xin mời nào Thì à, đối với shop house thì à, khi mà khách hàng sở hữu ở đây thì à, xe hơi thì mình sẽ gửi bên trong dự án bởi vì bên trong khòm bao thì sẽ được là à, có chỗ đổ đầy đủ hết còn à, shop house ở đây thì mình à, thiết kế giống như ở đây á, là một cái lối đi riêng lên như vậy và nếu mà mình có cho thuê thì mình sẽ ngăn một phần để mình cho thuê còn ở đây thì mình có thể đi lên trên rồi có cái lối đi riêng dạ thì à, bây giờ là bên làm cái văn phòng sau xe nhân viên để đâu dạ có anh bên trong có và dạ, chút xíu em sẽ dẫn anh đi thì uh, shop house ở đây là diện tích là 7 x 18 à, 7 x 18 ha và chừa trước uh, là hành lang và phía sau nữa phía sau đây là giếng trời anh nhìn cái à, phía đối với dự án này thì chừa giếng trời rất là thoáng à, nên nha là à, cảm giác rất là thông thoáng dạ à, khi mà có một cái sự cố gì xảy ra hoặc như thế nào á là ở đây là lối lưu thông à, để giờ Ờ, xử lý những vấn đề rất là tốt à, ở đây thì à, khoảng hơn 3 mét còn phía sau đối với nhà phố thì hai mét rưỡi à, đây nha, là cái khoảng không này khá rộng dạ khá rộng dạ không có chỗ sau đây mà để xe máy đẹp dạ không và đối với những cái căn mà uh, biệt thự trở lên thì nó hai mặt tiền trước sau nhưng mà đối với lại shop house với nhà phố thì chỉ một mặt tiền thôi phần vâng, Ủa, phía sau này như này anh có nhu cầu là một cái để làm văn phòng nhưng mà như là thì số lượng xe máy nó cho cả nhân viên bí nhỉ số lượng nhà nhân viên thì ví dụ như mình có thể đăng ký trong những cái lớp house bên trong và có bể bãi đổ xe bên trong dạ rồi mình à, có thể đi lên trên để mình à, à ở đây thì à, đây là cái dầm thang máy anh ha anh thể có thể thiết kế thang máy lên cho 3 tầng trên 3 tầng trên rồi thì bây giờ bắt đầu mình bắt đầu di chuyển lên cái tầng à, 1 để mình à, thế shop ao thì chặn chặn chặn đến đây chặn này luôn là đường này lên ờ, công y lên văn phòng dạ lên văn phòng nhưng mà nếu mà shop house anh cũng phải đi đường này còn không thì anh chỉ ngăn tới đây thôi thì cái lối đi số ờ, ở đây còn cái lối kinh doanh riêng ở đây thì tùy còn ờ, mình có thể theo cho thuê theo hình thức nào còn ví dụ như ừ, một số nhà làm chỉ cần một cái lối đi bên hông này anh chỉ cần ở cái tầng trên cùng thôi anh lên tầng trên cùng là anh thấy nó giống rất là đẹp nó giống như một cái căn duplex luôn à, anh tha hồ ở chỉ cần một cái à, hai tầng trên cùng là anh đủ à, khoảng không để anh ở rồi còn anh có thể cho thuê tầng trệt và hai tầng trên này nữa thì ở đây nó có một cái tầm view rất là đẹp cũng thoáng và nó có ban công nữa nên anh có thể là làm à, nhà hàng cũng được nè rồi anh làm à, khách sạn cũng được đó không gian rất là rộng rất là thoáng đây là tầng trệt à, ở trên ha à, đây là tầng 1 tầng 1 ở trên tất cả ở đây à, dạ điện đỡ đón thì hiện tại thì à, đang di chuyển dần dần đã ông được một phần rồi mới bàn giao nhà cho cho khách hàng còn sắp tới thì sẽ là âm tiếp và tất nhiên là ở đây khu dân cư không bao giờ có cái đường điện ở dưới rồi dạ, nên là yên tâm về bên Z nên họ tận dụng thiết kế cầu thang sát bên hông nên cái khoảng này khá rộng tuy là 7 mét nhưng mà rất rất là rộng luôn à, mình có thể thiết kế được rất là nhiều thứ không gian khá rộng ha rồi anh đi di chuyển lên tầng 2 và tầng à, trên cùng ha đây là dầm thang máy đặc biệt đối với dự án này á thì nó có cái hay là từ biệt thự đến nhà phố là đều có rất là nhiều cửa anh ha tạo cái độ thông thoáng cho cho cho căn nhà à, tầng trên này tầng này rất là thoáng và đồng thời tầng trên này nó còn có thêm một cái ban công mà rất là thoáng luôn anh ở đây thì à, kinh doanh buôn bán nhà hàng cà phê hoặc là anh mở văn phòng thì rất là đẹp luôn đây. <laughs> cái view này à, nhìn à, trực diện Nguyễn Hữu Thọ còn dưới xíu thì nó nhìn ra chỗ à, nay sau La Villa dạ đúng rồi anh thấy ông thì chủ đầu tư ở đây là bạn giàu rất là đẹp luôn dạ đối với giờ đối với dự án này thì khách hàng xem là đều rất là ưng ý về cái cách nội thất cái ngoại thất ngoại thất và đặc biệt là anh vào bên trong á, là chủ đầu tư trồng rất là nhiều cây xanh luôn dạ yeah. dạ cửa này là chống cháy rồi á, là chống ồn dạ rồi anh uh, di chuyển lên cái tầng 3 và cái uh, áp mái bên trên nó giống như mình sử dụng cái căn trên cùng giống như một cái căn duplex vậy á là nếu mà gia đình ít người thì chỉ cần cái căn cái khoảng không trên cùng này là cũng đủ sử, sử dụng cho một gia đình yeah. Dạ. đó là dạ yeah. ở đây thì dạ đúng rồi ở đây thì à, à, anh à, sử dụng một là dùng một cái thang tùy anh anh thiết kế tùy anh à, giống một khoảng à, bên trên đó là phòng thờ rồi bên này là một cái phòng cái cái khung khung viên à, sân thượng sân lượng mặt sau còn phía trước thì cũng có ban công dạ yeah. khá rộng rãi khá rộng rãi thiết kế nói chung tối đa chức năng và nói chung là cũng không có quá cao tầng à, dạ dạ rất là sáng sủa Nên nhá là tạo một cái không gian thoáng và đồng thời là tối đa chức năng để mình có thể kinh doanh được chứ còn không nhiều khi là thiết kế ờ, một số dự án thì thiết kế cái uh, cầu thang nhiều quá bí dạ đúng rồi với lại đối với các căn shop house thì nó cao hơn với lại à, căn nhà phố một tầng dạ hơn một à, một à, tôm trên à, tính ra nó hơn một tầng luôn á tôm thì nó giống nhau hết còn nó hơn luôn một tầng thì cảm giác nó sẽ cao hơn và nó có sẽ có cái độ thông thoáng cho không phải bị khuất tầm phim dạ dạ đúng rồi chỉ có tục này thôi nè còn mấy cái này mình cũng có thể làm được dạ à, anh thông hai căn thành một căn thì rất là đẹp, à, chỉ có trụ này thôi là chịu lực à, cùng lắm thì anh có thể làm cái chỗ này nữa thì mình cũng có thiết kế à, làm dạng như kiến ờ, lùa cửa lùa thì nó cũng rất là thuận tiện luôn anh dạ ở trên này thì mình thiết kế bằng thang nó giống như một cái tum ờ, để thiết kế ra thang dạ còn thang máy lên thì tới đó thì hết rồi đó tới đây là cái dầm dạ